quê nhà ninh giang trinh quán quê nhà giống thiên đi để ngang bà con sông thì cùng đấng anh hùng ý lừng lẫy khắp mọi miền đã dậy nghi thần cơ cửa sông đô đó phụng thờ ninh giang thiết lập chính từ thờ con lớn tân tranh vốn đặt bày tự cõi di lại có phen hoàn cảnh trang đài đào lan quê huệ vui vầy sương ca tí chiến phán bác quan bản văn niêm võ lưỡng ban đóng đàn lệnh truyền con võ đuôi hà thiên binh bàn long thăng kéo ra lệnh truyền đổi bản tư văn sứ dâng lên thương lái văn sứ dâng lên hay vì tổ đối chép biên dành dành phi cho nhị đời trang sinh chư phú chư quý khang linh thọ trường phi cho dũng mạnh thang ừ. 他点了。 tam đầu cửu khúc nghi chầu lên lần dần phương muôn đôi bên hình quan đệ ngũ tháng 4, tháng 8 kiểm tra, tháng 3 kiểm mẹ. Hôm nay tiệm cô chín tiền sáu, tháng tiệm không đầu tháng lại. Hai còn những quyết tâm thì con anh ta lại, bái con anh ta về. Chứng tâm Bồ Tát Bản Tự, Pháp Sư Đồng Thầy, Ban Đàn Kiến Nát, Đúng Tội Thảo Dân. Chứng tâm hai ghế hôm nay nhất tâm ha. Chứng tâm đồng anh minh chị, cách ra cho mọi nhà nào được đấy ha. sông tranh ơi ơi sông tranh trắng nước còn in trần tung

khi trên bát ngát lòng sầu hồ mì lốt tam đầu cứu khúc trầu lên lân dần phượng mua đội bên thỉnh quan để ngũ ngừ lên đầu phong kim chi tam giới hay chóc tà sát quỷ trừ tinh quan tuần vạn phép muôn linh quyền ngài cai quản thiên binh nhà trời quan cần hiền khách bi thoáng xa tay tính độ chân xa đường nhân vân thần cơ gia huy hùng hồ nương oai trời tế độ sinh nhân trần phong vân thượng đồng ban phép cứu dân ông trừ ta khắp gần xa muôn dân cùng phụng ai có lòng hưởng phúc hà xa dù ai vận hàn chưa qua kiều quan để ngũ bệnh đà tan không dục lượn cánh non bồng nước nhường bồng lai khi chơi bàn trúc bàn mai bàn loan tiền ngọc vui vầy dương ca các tiên nàng tay quan lớn chơi thành tỷ ngô tiên nhiên tiếng quan đệ ố dày khắp miền đông tây đêm cùng ngày tan du tứ hài dân đảo cầu